Mỹ trừng phạt các quan chức Cuba sau khi biểu tình bị đàn áp. Chính phủ Hoa Kỳ vừa áp dụng lệnh trừng phạt lên các quan chức Cuba mà Mỹ cho là đã vi phạm nhân quyền trong đợt đàn áp các cuộc biểu tình trung tuần tháng 7. Động thái của chính quyền Tổng thống Joe Biden diễn ra trong bối cảnh sức ép gia tăng từ cộng đồng người Mỹ gốc Cuba và các chính trị gia sau các cuộc biểu tình chống chính phủ. Hoa Kỳ cũng đang tìm hiểu các cách để duy trì Internet trên quốc đảo này. Biểu tình hôm 11 tháng 7 là lớn nhất ở Cuba trong hàng chục năm, hàng trăm người bị bắt và ít nhất một người biểu tình bị giết. Cuba đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các biện pháp trừng phạt kinh tế là nguyên nhân gây ra biểu tình, cũng như các vấn đề lớn hơn ở Cuba. Hoa Kỳ nói họ ủng hộ người dân Cuba thực hiện các quyền của mình. Người biểu tình Cuba nói họ rất tức giận về tình trạng suy sụp nền kinh tế, thiếu thuốc men, thực phẩm, giá cả leo thang và cách chống dịch COVID-19 của chính phủ. Lệnh trừng phạt được công bố hôm thứ Năm nhắm vào tướng Alvaro Lopes Mira và các đơn vị đặc nhiệm của Bộ Nội vụ. Lệnh này phong tỏa tất cả các tài sản của họ ở Mỹ và chặn các giao dịch của họ với người Mỹ. Đây mới chỉ là bắt đầu, ông Biden nói trong một thông cáo. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trừng phạt các cá nhân đã đàn áp người dân Cuba. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Biden đã hứa sẽ dỡ bỏ các chính sách về đi lại và kinh tế đối với Cuba mà ông Trump đưa ra. Cựu Tổng thống Barack Obama đã nối lại quan hệ ngoại giao với Havana hồi năm 2015. Các quan chức Nhà Trắng nói ông Biden có thể tăng số nhân viên làm việc tại sứ quán Mỹ ở Havana trong nỗ lực nhằm ủng hộ người dân Cuba. Hồi đầu tuần, Nhà Trắng cũng lập một nhóm chuyên trách để bàn về cách người Cuba sống ở nước ngoài có thể gửi tiền về nhà mà không phải đi qua các ngân hàng do chính phủ Cuba kiểm soát. Trong vài tuần, người Mỹ gốc Cuba, đặc biệt là những người sống ở Florida, từng ủng hộ ông Trump, trong kỳ bầu cử 2020 đã chỉ trích dữ dội phản ứng của ông Biden trước các cuộc biểu tình. Chính sách về Cuba buộc tay Joe Biden, ông bị kẹt giữa những người cánh tả mong mỏi quay về các biện pháp ngoại giao thời Obama và những người gốc Cuba có lập trường cứng rắn với chính phủ cộng sản đương thời, nhất là ở khu vực chiến địa bầu cử Florida. Phóng viên Bắc Mỹ BBC Anthony Zucher phân tích. Đây là một sự cân bằng mong manh có thể không làm vừa lòng ai. Người Việt tại Hoa Kỳ có thờ ơ về tình hình mới nhất ở Cuba. Không có nhiều người Việt ở Mỹ viết về cuộc biểu tình lớn phản đối chế độ đòi tự do tại Cuba vào ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xin điểm qua một chút báo chí Việt ngữ ở Hoa Kỳ. Trên trang VOA Việt ngữ, cơ quan truyền thông chính thức của chính phủ Mỹ, ngoài phần tin không có bài bình luận nào. Trên trang RFA Việt ngữ được chính phủ Mỹ tài trợ, bài nổi bật nhất và bài bình luận của Kiều Huyền trang sôi sục Cuba, yết hầu và phen dậu. Cuba, hàng chục người bị bắt giữ sau biểu tình. Biểu tình ở Cuba nóng ở Việt Nam. Cuba, dân phản đối cách chính phủ chống dịch COVID-19. Việt Nam tin tưởng Cuba, còn Trump lên án Biden. Bài viết đặt trọng tâm ở việc so sánh Cuba và Việt Nam, hai trong số năm quốc gia cộng sản còn sót lại trên hành tinh này. Tác giả có một cái nhìn lịch sử khá toàn diện về lịch sử chính trị và địa chính trị của Cuba và Việt Nam, nhưng có vẻ người viết đặt góc nhìn của mình từ Việt Nam hơn từ Mỹ. Tương tự bài này là tác giả Jack Hammer Nguyễn từ Mỹ trên trang Tiếng Dân cũng có mục đích so sánh Cuba và Việt Nam. Kết luận của tác giả này là hai nước Cuba và Việt Nam tưởng như giống nhưng rất khác nhau. Hai tác giả khác từ Mỹ là Lê Minh Nguyên và Trần Trung Đạo cũng tương tự như các tác giả trên, với mục đích xoáy vào việc đấu tranh dân chủ hóa ở Việt Nam bằng bài học Cuba. Tác giả Hiếu Trân của Báo Người Việt là người duy nhất phân tích quan hệ Mỹ-Cuba trong bối cảnh quốc tế hiện nay – Hiếu Chanh cho rằng sau sự kiện biểu tình ngày 11 tháng 7 năm 2021, nước Mỹ có thể sẽ đặt vấn đề Cuba trở lại thành một mục tiêu ưu tiên. Người có phát biểu chỉ đặt trọng tâm lên vấn đề dân chủ ở Cuba lại là giáo sư Nguyễn Hữu Liêm từ San Jose, California. Ông Liêm, người mà một phần dư luận ở đây cho là thân Hà Nội, bình luận trên Facebook của tôi sau khi tôi trích tin từ truyền thông Mỹ về cuộc biểu tình tại Cuba. Ông viết rằng, người Cuba hãy thức tỉnh, nắm lấy vận mệnh của chính mình. Người Cuba và người Việt tại Mỹ lên tiếng về cuộc biểu tình hiếm hoi sau hàng chục năm trên đảo quốc Cuba. Ông chủ tịch Cuba Daniel Diaz-Canel nói rất nhiều nhưng tự chung có hai điểm. Thứ nhất, cuộc biểu tình bị giật dây từ bên ngoài chứ không có chuyện nổi dậy từ thân của người Cuba. Thứ hai, tình trạng vất vả thiếu thốn của nước Cuba và người dân Cuba hiện nay là do Mỹ cấm vận. Các phân tích của báo chí Mỹ như NBC News cho rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng kiệt quệ kinh tế của Cuba là do nước này không chịu cải cách, cấm vận chỉ ảnh hưởng phần nhỏ. Một cây bút bình luận của tờ Miami Herald ở Florida, bang có đông người Cuba ở Mỹ là ông Andres Oppenheimer – Dẫn số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy mặc dù là có lệnh cấm vận, nhưng Mỹ là một trong 15 đối tác thương mại lớn nhất của Cuba và là quốc gia xuất khẩu lương thực và sản phẩm nông nghiệp lớn nhất vào Cuba. Vấn đề cấm vận và kinh tế của Cuba như vậy là khá rõ ràng, nhưng câu chuyện chính trị nội bộ của nước Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Cuba là phức tạp hơn rất nhiều. Cộng đồng người Mỹ gốc Cuba có khuynh hướng bảo thủ và bầu cho đảng Cộng hòa Mỹ vì sự lớn tiếng của đảng này trong việc chống chế độ Cộng sản Cuba. Thế nhưng, trong nhiều năm gần đây người ta thấy một xu hướng khác trỗi dậy, đó là thế hệ thứ hai, thứ ba, người gốc Cuba sinh ra ở Mỹ ít quan tâm đến chuyện lật đổ chế độ Cộng sản ở Cuba hơn là những vấn đề xã hội ở Mỹ. Vì thế lớp trẻ người Mỹ gốc Cuba có nhiều người bầu cho đảng Dân Chủ nghiêng về những chính sách xã hội cấp tiến, theo CNN. Trong 4 năm chính trị Mỹ rối loạn và phân cực vừa qua, số phiếu của người Mỹ gốc Cuba dành cho cựu Tổng thống Donald Trump lại gia tăng so với các ứng cử viên Cộng hòa trước đó đây cũng là một tình trạng phát triển khá tương đồng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, những người tị nạn đầu tiên vào năm 1975 và những thuyền nhân Việt Nam sau đó có khuynh hướng bảo thủ bầu cho đảng Cộng Hòa vì cho rằng đảng này ủng hộ họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thế hệ thứ hai và thứ ba của người Mỹ gốc Việt cũng tương tự như người Mỹ gốc Cuba và có một tương đồng nữa là trong cuộc bầu cử vừa qua, số phiếu của người gốc Việt dồn cho ông Trump cũng cao hơn các ứng viên Cộng hòa trước kia. Lý do có thể nằm ở chỗ những lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc và chủ nghĩa cộng sản của ông Trump. Quan tâm nội bộ chính trị Mỹ, nhưng như đã nói ở phần đầu, tôi không ghi nhận được phản ứng, bình luận gì nhiều về tình hình Cuba trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Có lẽ nguyên do là họ quan tâm nhiều đến chính trị nội bộ của nước Mỹ hơn. Trong cuộc biểu tình tại Cuba vào ngày 11 tháng 7, người ta thấy có người cầm biểu ngữ kêu gọi ông Biden, Tổng thống Mỹ, cứu lấy Cuba. Tổng thống Biden cũng lên tiếng ủng hộ người dân Cuba, đồng thời ông cũng nói rằng chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa thất bại và chủ nghĩa xã hội cũng không phải là một giải pháp tốt. Những phát biểu này của ông Biden là đúng với khuynh hướng trung dung của ông trong đảng Dân Chủ từ trước tới nay và có lẽ là sự kiện Cuba là dịp để ông xóa đi hình ảnh mà ông Trump hay dán vào ông và đảng Dân Chủ, gọi họ là xã hội chủ nghĩa, thậm chí là cộng sản. Tổng thống Biden cũng ra lệnh xem xét gia tăng số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Havana. Số nhân viên tại đây bị giảm xuống sau khi quan hệ hai bên đóng băng dưới thời Donald Trump. Nhưng từ đó để nói rằng chính phủ Biden đưa vấn đề Cuba lên loại ưu tiên như tác giả Hiếu Chân của báo Người Việt dự đoán. Có thể là hơi xa vì nước Mỹ hiện nay đối diện với những vấn đề toàn cầu xuất phát từ Trung Quốc và Nga lớn hơn rất nhiều. Câu chuyện Cuba có lẽ gây khó xử cho với phe tả của Mỹ hơn là chính quyền Biden hiện nay. Nhóm này từ trước đến nay chủ trương bỏ cấm vận đối với Cuba và hiện nay vẫn tiếp tục thúc ép chính phủ Biden xúc tiến việc này. Nhưng với tiếng là đấu tranh cho những giá trị cấp tiến họ phải lên tiếng thế nào cho việc đàn áp, bắt bỏ tù người biểu tình vừa diễn ra tại Cuba. Điển hình cho sự bối rối này là bình luận của phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen ở Mỹ, Black Lives Matter, BLM, nói rằng Mỹ nên kết thúc cấm vận Cuba và không có lời bình luận nào về nhân quyền. Tác giả Andres Oppenheimer cho rằng đây là một sự đạo đức giả vì Black Lives Matter chẳng lẽ không đấu tranh cho những người cùng màu da của họ ở Cuba? Oppenheimer nhận xét rằng đại đa số các nhân vật lãnh đạo Cuba Cộng sản là người da trắng, trong khi đảo quốc này có đến một phần ba là người có tổ tiên da đen. Phe cực tả Mỹ thậm chí còn đi đến những thuyết âm mưu đồng giọng với Chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel, là những người Cuba biểu tình là làm theo những chiến dịch bí mật của CIA Mỹ. Một thanh niên người Việt lớn lên ở Mỹ cũng nói rằng tình hình khó khăn tại Cuba là do cấm vận và cuộc biểu tình là do CIA. Cậu thanh niên này còn biết từ Gusanos mà từ Fidel Castro gọi những người Cuba lưu vong. Gusanos tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sâu bọ. Không rõ có bao nhiêu thanh niên người Mỹ gốc Việt có khuynh hướng chính trị xã hội như cậu này, nhưng có thể cậu này và những người bạn đồng trang lứa không phân biệt nguồn gốc có cảm tính với phe cực tả ở Mỹ sau những xáo trộn chính trị vừa qua và có vẻ là chưa kết thúc. Họ phản kháng lại lịch sử can thiệp của Mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới mà phần lớn để lại kết quả không tốt bằng những thuyết âm mưu cực đoan như vậy. Liệu lớp trẻ của cộng đồng Mỹ gốc Cuba –